Ui sổ Ui sổ loki ơi Ui sổ ôi mày Đúng như một như như như như như như như như một cái con gọi là gì luôn rồi, rồi đất nó khô thì tí nó rồi nó cũng sẽ rụng đây, Ghê gớm thật Kìa dạ, Đây dạ, nhìn đây lô kia Chú có ai nhận ra ờ, thanh niên Loki không nhìn chưa ui sợ ra nghịch đất cỏ quá không thích cọ nhưng mà lại thích ra cọ đất cọ đất nó mát à, Lucky ra kia là Lucky nào nhưng mà đất được cái nó rũ cái là đất nó khô rũ cái thì là nó sạch à. Loki ở đây chơi nè Đúng rồi, vào đây chơi với con Lucky đi Đừng có ra mà trực trực mà săn mấy con lợn ta nuôi Mấy con lợn hàng xóm đấy Hôm nay là lấy giống uh, Loki với này Lucky hmm. Nào, xích vào bên trong, không bẩn hết lông giờ Rồi, vào bên trong, vào đây đã mất công giải cái này ra để cho nó sạch thì, thì lại cứ đi ra ngoài năm năm không đi ngồi đó Đấy, thích nhảy nhảy tiếp chưa chắc còn cái nữa chị vẫn còn đang sung sức sung sức mà nhảy tiếp thì thì ta cho cho mày phối tiếp luôn chả vấn đề gì cả đấy cái không chịu Thôi nó đủ rồi Cái đấy là cái bản năng của chúng nó Phối được rồi là nó không không cần thêm Bây giờ cái cục uh, cục xương nhựa mà nó ra cái màu đấy kìa Nó cũng cắn toàn cái cục uh, cục xương cao su Loki ơi Ui sổ ôi mày Châu vô mày đúng như một như như như như như như như như một cái con gọi là gì luôn rồi, ờ, rồi đất nó khô thì tí nó rồi nó cũng sẽ rụng thôi ghê gớm thật có ai nhận ra ờ, thanh niên Loki không? Nhìn chưa? Ui sợi ra nghịch đất. Đây là gọi là cậu họ. Ui sổ Ui sổ Cái uh, cục xương cao su thì nó cũng gặm mất một đầu rồi Đây Cỏ quá không thích cọ nhưng mà lại thích ra cọ đất Cọ đất nó mát Ờ uh, Lucky ra kia là Lucky nào nhưng mà đất được cái nó rũ cái là đất nó khô rũ cái thì là nó sạch nó nhanh này nó rũ cả nhanh sợ mùa mưa thôi Đây, chờ lucky đợt này thôi không lắc lucky vào trong kia không ra đây nằm ra đây nằm bẩn đấy vào trong vào trong đấy vào trong cỏ vào cỏ nào con loki nó ở bẩn nó ra nó nô kệ đấy bẩn như một con trâu luôn sổ ôi hở cái để tí phải ra kiểm tra con lợn xem là nó có vết ờ, nó có vết cắn nào ở mông không chứ ông vờn lúc đầu ông vờn nhưng về sau ông ngoạm mông nó nhưng mà lợn rừng da dày thì chắc nó cũng không sao vẫn là theo kiểu gặm sao mày lại chạy dừng lại cho tao thôi chứ cũng chưa không phải là theo kiểu gặm cắn chứ nó nó cắn thì nó là nó cắn vào cổ Monkey, ra đây chơi nè. Đó đấy giờ nhìn nhìn con ờ, Loki với con Lucky nhìn khác nhau chưa ờ à, thôi cục đấy bắn này toàn đất bỏ qua luôn cho chơi tí để nó nghỉ một tí đi có thích phối thêm thì tí ta cho phối thêm cái nữa nhưng mà cứ để cho nó nghỉ đi khi nào nó phải chịu thì mới được vừa phối xong đã đòi phối lại tiếp này đực nó sung mãn như thế nhà nhìn nó to ra đây nhà nhìn là to nhất làng rồi không vô địch so với bọn chó ta thì cứ gọi là gấp mấy lần nhìn con chó khổng lồ luôn khổ nỗi là ở nhà lại có con bông với con lam ờ, ờ, ờ, ờ, con poodle với con chihuahua thì thôi nhìn hai con kia to đúng bằng cái to bằng cái đùi của nó to đúng bằng cái hộp mõm của nó chứ không bằng không bằng cái mõm Uno thì khả năng bằng con con chiêu không bằng không không bằng mõm Loki ơi vào đây anh vừa nói xong mà Loki không nghe thấy gì à anh bảo làm sao bảo tí anh ra anh kiểm tra cái con lợn kia mà nếu mà nó có vết cắn ở mông thì Loki đừng có trách anh vẫn ra đấy mà hóng Loki Loki ơi Kỳ ơi Ôi chết rồi thế à, lúc ra có đóng cửa vào không đóng cửa kia à thế là chắc là con con con cọc nó trèo qua lối bếp nó ra Lucky là đến bây giờ là là tính ra bao nhiêu tháng rồi nhỉ? hai năm. hai tuổi rưỡi. Thế đợt này mà đẻ được thì đẻ. Tháng 8 tháng 8 bây giờ tháng 12. Coi như là gần 2 tuổi rưỡi, 30 tháng. Thế coi như đúng 30 tháng. Bây giờ tháng 12 28 tháng 8 chưa chưa chưa chưa được 30 tháng gần 30 tháng. Tính ra là là là như nếu mà như thế thì cái đợt này cái lứa này mà đẻ được thì đẹp lắm. Lứa này mà đẻ được thì cho con ra đẹp lắm. Bởi vì con Loki tầm này cũng là cái tầm mà lấy giống tốt nhất này. Đực từ 3 tuổi rưỡi cho đến 6 tuổi cái thì từ 2 tuổi rưỡi cho đến 5 tuổi Dạo cơ bắp hơn đợt bên kia không? Vẫn thế Đợt này đợt này là là là để nó người nó hong hong người hơn là nhìn nó nổi cơ hơn Với lại đợt này thay lông lông nó rụng ngắn này Lông nó rụng ngắn đi Chứ lông ở trên lưng kia là vẫn còn đang lông cũ kìa Lông ở trên lưng lông cũ còn lông ở người thì là lông mới rồi à người nó đậm hơn đợt ở bên kia là đúng rồi vì đợt này nó mới là cơ thể trưởng thành nên người nó nở ngang hơn đợt còn ở bên trại nên là đợt đấy là vừa mới chớm bước vào nở ngang hai lần thi hai lần nhìn người nó khác hẳn nhau hai lần thi nhìn cái ảnh lại của nó trong hai lần thi hai lần nhìn người nó khác hẳn nhau lần cái lần mà nó thắng thắng ờ, cái cuộc thi mà qua cái con Thái Lan sang đấy là đợt đấy là người nó đã bắt đầu nó nở ngang vâng. rồi nhìn người nó dày hơn hẳn rồi còn đợt trước nhìn người nó trông như là con uh, theo cái kiểu như là gọi là gấp rưỡi con nước bơm an Loki vào đây nào Loki ơi Kỳ Kỳ Ờ hải nằm đấy nằm xuống đấy rồi cọ lưng đi cọ đi cho nó rơi hết đất đi để tí xem là con làm ăn gì không làm ăn gì thì làm ăn tiếp nằm yên để anh quay đoạn video từ Loki cái nào quay săn mặt xem nào ờ nhìn lại sạch rồi đấy nằm yên nằm yên ta xoa theo này vừa mới nhảy lên ra săn con lợn không mình nhảy lên người anh mình nhìn cái giày của anh này này mình nhìn lại cái giày của anh đi, nhìn lại giày với cái quần của anh xem ghê gớm thật thôi à, đang thay lông rồi à, lớp lông cũ trái được thì là coi như lớp lông, lông cũ dụng hết rồi bây giờ mọc lông mới rồi nhưng mà mình không trái nhìn nó là hai lớp luôn mà khi ra đây để anh nhỏ lông nha nào ra đây ra đây nào cầm bóng ra đây giờ bố ra bố nghịch rồi nằm ôm bụng xuống đất cho nó mát rồi không cần thiết nữa.